À, xin chào anh em cũng đã, đã rất là lâu rồi rồi không à, làm về tôi không làm video đấy, về những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi làm cho anh em làm video này để giới thiệu cho anh em đấy, những anh em làm tay cái hoặc anh em nào mà đang làm à, tay cái mà anh em chưa có những bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại hiệu quả cho anh em thì là anh em theo dõi cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé đấy thì anh em đã thấy rồi ở trên ở những cái dòng sới Thế thì anh em rất là khó anh em có thể đưa được những cái đồ chơi hay là anh em có thể cầm được những cái đồ chơi bịp để anh em vào anh em chơi để cho anh em đi lắc tài xỉu thì nó chỉ có duy nhất là cái bộ hột tài xỉu đấy, anh em điều khiển được nó và anh em anh em có thể lắc được cái bộ hột đấy nó đi theo ý muốn của anh em thì anh em mới có tỷ lệ anh em thắng tại vì bây giờ anh em tay con đánh rất là hay thì chính vì hay thì là anh em mới cần phải đi tìm cho mình những cái bộ hột tài xỉu mà nó khác đi nó khác bộ hột tài xỉu thường của anh em đi để anh em có thể đi lắc nó nó lắc khác và anh em tay con sẽ khó đoán hơn thì anh em làm tay cái rồi thì anh em cũng đã biết thì anh em cũng phải thay đổi hột thường xuyên Đấy, tránh bị bắt bài nhé tránh bị bắt bài Đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc anh em à, có hiệu quả cao và anh em có thể điều khiển được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì cũng có rất là nhiều cơ sở bán bộ hột tài xỉu cây này hay là bộ hột tài xỉu mắt hí đấy, thì uh, bên cơ sở tôi cung cấp cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây và bộ tài xỉu mắt hí và đặc biệt là bộ hột tài xỉu cây bên tôi là làm từ cái mũ cao cấp cho anh em đó làm từ cái mũ cao cấp cho anh em và được mài thủ công đấy, bao lủi bao thầy thợ nghe hột cho anh em rất là hiệu quả anh em nào mà muốn tìm hiểu hay là anh em nào muốn được ờ, sở hữu hột đẹp hột thì anh em cứ lên cơ sở Đấy, cơ sở tôi ở bên xe miền Tây tôi là Sơn Tài xỉu chuyên cung cấp hột tài xỉu cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào đảm bảo cho anh em là 100% là bộ hột hoàn toàn không tang Đấy, chơi xanh chín 5 năm nhưng anh em có tỷ lệ anh em lắc được cái bộ hột này nó lên tài xuống xỉu hay là nó giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì uh, cũng không nói nhiều nữa giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu và test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này Đấy. thì cái bộ hột tài xỉu này như anh em đã nhìn thấy đây bộ hột này bộ hột thì khá là đẹp nhá bộ hột khá là đẹp khá là đẹp cho anh em Đấy, nhất là đẹp thứ hai nữa là cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì là nó có tỷ lệ đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm đi đều 90 phần trăm vừa tài đúng không sẽ xuống xỉu cho anh em này bảy tám mươi phần trăm đến chín mươi phần trăm là xỉu đó đúng không tiếp tục là như vậy Đấy. 70 đến 80 phần trăm nó sẽ tài đó, tài 11 nút này đó, chén này xỉu này Đấy, xỉu 9 nút này tài này Đấy, 556 này đúng không 566 này thì à, anh em nào mà mua cái bộ hột tài xỉu này thì anh em sẽ có những cái chén kết sẽ có cái tỷ lệ lắc được cái chén kết của anh em lên tới 90 phần trăm ví dụ như chén này tôi là cái chén kết của tôi đi đấy, thì chén này đấy tôi lắc như vậy thì tôi kết ở trong đấy nó sẽ là xỉu toàn tầm 90 phần trăm nhá kết xỉu 90 phần trăm mở cho anh em này Đó, 2 2 năm đúng không anh em Đấy, khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột đó tất nhiên là những cái bộ hột nào nó cũng đều có cách lắc riêng của nó thì là anh em cứ mua cái bộ hột nào thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì bên tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác nữa đấy để cho anh em lựa chọn nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ cái chén xỉu này cho anh em giữ xỉu này đó bốn một một à bốn bốn một này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đấy năm một một này tiếp tục cứ chỉ đấy một hai hai này một hai sáu này đấy, bão tam này tiếp tục lại xỉu này đấy, chén này lên tài đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu đây chính là bộ hột tài xỉu kênh hay còn gọi là bồ tài xỉu ma thí để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em à, có hiệu quả cao Đấy, thì anh em nào mà chưa có bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em